chiều các bạn hôm nay mình chạy lên uh, khu uh, Epson để quay căn nhà của anh Lâm ở Cali tại họ hứa ảnh uh, mấy tuần nay mình bận quá mình không có đi uh, đi uh, quay cái nhà dùm ảnh dùm tại ảnh ở xa đó thì uh, nhà nó xây đoạn uh, nhiều đoạn khác nhau thì hôm nay mấy tuần nay tụi builder nó nói nó xây lên tường rồi nó gắn cửa sổ lum la cho người bữa anh anh nhờ chạy qua quay sơ sơ cho anh xem thử coi sao thì à, tháng 8 thì vợ chồng anh à, mua vé từ Cali bay qua để, à, để có cái work through thì hôm nay Steven chạy ngang khu Epson cái hồ này tí mình chạy bật ngược trở lại mình quay cho mọi người xem nghe thử nha thì cái khu này nó nó đang mở mang rất là là mạnh à, mấy khu đất bên tay phải này nó đang xây nhà rất là nhiều tại Wesley Chapel hiện nay nó rất uh, mở mang rất là nhanh vì nhà xây ra là căn nào bán căn đó hết trơn à rồi từ đây một tí nữa mình sẽ chạy à, xéo qua Winding Ridge quay hai căn nhà cũ và hổm cái tới đâu rồi mình chạy xéo qua nhà con nhỏ em nó đặt uh, mua ở River Edge thì uh, hôm trước Steven có quay cái khu nhà ở River Edge sơ khi nó mới mở ra cái model home á uh, cho anh chủ cái uh, cho anh chị và các bạn xem rồi nó nó nó có hai hai ba căn nhà mẫu thôi hôm nay nhà lên nhiều lắm rồi mà hôm ra mình không có chạy qua để bữa nào một tí nữa mình chạy bọc ngược trở lại khu đó mình quay sơ sơ cho mọi người xem nha ok để uh, khoảng chừng uh, một khúc đường khoảng chừng mai nữa tới nhà của anh, anh à, Lâm để mình quay nhà anh Lâm trước rồi mình chạy xéo qua Epson để chọn cái hồ bơi mình quay ở ngoài cho mọi người xem cái hồ đó cái căn nhà này mình nghe nói á <clears throat> khi mình mua nhà trong cái khu Epson này á thì mình trả cái tiền HOA mà có con cái là mỗi năm nó cho được 20 vé 20 vé để đi đi vô trong đó chơi á gia đình được 20 vé chơi thì à, nếu ai có mua vé thì ở ngoài vẫn vô được mà trả vé cho một người như cũng 25 đồng 20 đồng gì mà để vô cửa và đa số là anh chị các bạn muốn đi chỗ này cái hồ này cái hồ nhân tạo nó rất là lớn nó giống như cái à, nhìn sơ sơ rồi nó làm nó xây cái dạng giống như cái cái biển cái biển vậy không mà cái hồ nhân tạo nó ra tới 7 acre đấy rất là lớn trong đó nó cũng bán nước rồi bán uh, bia rượu lum la chứ không mình đi cảm giác như mình đi Caribbean vậy phải không đó thì mình uh, mình chạy qua tí mình chạy xe qua đó ok mọi người theo chân mình nha ok tới tới Ibis Road để mình đánh cái vòng cung này cái mình vô nãy giờ mình đang mở ờ, nhạc của ờ, Lý Hải hy vọng là nữa lên anh Hải cũng đừng ờ, bắt ca bẻ em right. copyright nha nãy nghe nhạc nghe hay quá quên tắt lại quay phim YouTube nó dính vô luôn em quay cho YouTube này chơi vui vui cho cô chú anh chị nhà coi xem nhà thôi nha anh đừng có đánh YouTube đánh đánh bản quyền em mà chết em nghe anh Hải nói căn nhà 697 9405 lâu lâu Steven cũng ngại đi à, quay vô mấy cái à, construction lắm tại đi vô đây bị thủng bánh xe hoài không quay cái phim video lên bổi cô chú anh chị mà xem khoảng chừng à, mà coi xa khá khá cũng 50 ngàn view rồi tính ra có mấy chục đồng à, mà dính lũng cái bánh xe cái là mất 5 600 không rồi phải không nếu anh chú anh chị mà xem video nhớ xem hết cho Steven đi ủng hộ Steven nha nếu mọi người mà coi nhiều thì mình à, quay phim nhiều thôi chứ không có ai chơi mình có cái là <coughs> đa số là động lực để đi quay thôi ok anh Lâm ơi nhà nó quay cỡ này vậy nha nè địa chỉ nè 9497 để mình vô mình quay gara trước đã ra ra là như là anh Lâm anh quay à, anh xây cái nhà này đậu được ba chiếc xe ba chiếc xe để mình vô mình khám phá cái nhà này nó có làm sao hai vợ chồng mình chơi cái nhà bự quá siêu huynh ok vô đây cái cửa như là chỗ này là nếu mình không sai như cái phòng giặt nằm đây á đúng là phòng giặt nè chỗ này là cái phòng giặt đó muốn sấy nước trở lên nên đẩy lên đó chỗ này hình như là cái à, này là những cái máy lạnh nằm đây nè máy lạnh đây là nhà bếp nhà bếp nhà bếp kia là cái closet này nó có hai cái cửa slicing cái bên trái cái bên phải đây là cái uh, chỗ này là nếu mình không sai là cái à, cái à, cái family room mình coi ở bên kia là giống như cái à, nhà chỗ phòng chơi phòng ăn gì không thì bên tay phải này là cái master master này cũng khá lớn á master này đi ra bên cái cửa riêng nữa là bên nhà này đang phía sau này nó có hai ba ba cái cửa kiến slide sliding door phía sau này nó có cái patio uh, phía à, outside patio này cũng rộng khá rộng với sư huynh để mình đi về từ mình xem thử cái máy lạnh nó nhắc ở chỗ nào đó. mình chưa thấy mình ô máy lạnh nằm phía sau đây nằm phía sau của cái master sư huynh chơi cái nhà cái này nằm phía cái hồ cái này nữa à, sao tương lai à, hao bia đó nha nhìn bên kia cái hồ bên kia nó giống như là sông biển vậy đó, đi nên cái này à, sau đây à, ngồi à, ăn nhậu câu cá luôn được rồi nè cái máy lạnh nằm phía sau cái master bedroom nè ok đi vô đây là cái cái bedroom bên đây là hai cái các cái sink bên này là cây à, tắm đứng đi thẳng về đây luôn là cái toilet bên đây là hai cái closet cái master closet của nam và nữ ok nhìn chia sơ vậy thôi đi ra bên đây một phòng ngủ ngủ này nó không có phần tắm à, riêng mà nó có xe xe tắm đây nghĩa là này hai phòng ngủ bên này cái phòng ngủ nữa bên này phòng ngủ là chắc luôn tại này nó có cái closet riêng này phòng ngủ này có hai cửa sổ nha hai cái sổ nhìn ra này. bên này thì nó có cái à, phòng ngủ nhỏ nhỏ cho khách con cửa sổ rất là lớn ừ. bên này cũng có thêm cái bathroom nữa bên này có cái bathroom nữa nè nghĩa là tính nhà này có 3 bathroom 4 phòng ngủ 4 phòng ngủ 3 phòng tắm 4 phòng ngủ 3 phòng tắm gian máy lạnh xong hết trơn này điện máy lạnh nước là xong hết trơn này con cái là em sẽ lấy xong chưa có lên chơi thêm cái cửa kiến đó chưa có installation nha thưa Quynh Giáp ranh của thằng neighbor này cũng rộng hết chứ nè mọi người phải xem video này nhé xem hết video giúp mình nha phải chạy cái này mà đi vô đây ưa bị à, lũng bánh xe lắm mà đi mà mấy người không xe mà mệt lắm cảm ơn nha bây giờ mình đi à, tiếp qua bên khu à, Epson tiếp để quay cái Epson sơ cho mọi người xem tại cái khu này là nó nằm trong cái khu của Epson để kế bên thôi ok tiếp tục lên đường nhà này cũng đang xây nữa lên nè cho lên móng lên móng nền của cái nhà kế bên nguyên cái vàng này và hợp chống lỏng nè giờ nó xây nhà cho lên nhà cho nè In two-tenths of a mile, left turn at the end of the road onto Curly Road. I know, I know. à, <sighs> đây đây là khung cảnh của khu Epson Crystal Lagoon Ok, cô chú anh chị, các bạn. À, Steven mới vừa quay nhà của anh Lâm xong về chạy qua bên à, khu à, cái hồ F à, cái hồ Lagoon. Cái này Crystal Lagoon and Wesley Chapel. Nè, đây là phía à, nguyên cái à, nguyên khung cảnh của cái hồ à, nhân tạo. Cái này là cái hồ nhân tạo nha anh chị và các bạn. Cái hồ nó lớn lắm. Nếu mình xem trên video nó lộn nó rộng lắm chừng ở dưới này mình à, đứng chỉ quay video nó xa xa vậy thôi nó không được à, thấy rõ nét để bữa nào mình vô trong thì mình có thời gian mình quay phía trong rồi nó, nó thấy ờ, nhìn nhìn thấy nhiều ờ, nhiều cảnh hơn để xem cái dạng giống như cái biển vậy không cái cái hồ nhân tạo nó có mấy cái ờ, đồ chơi ngoài đó không tương lai thì Steven nghe là cái khi cái miếng đất trống bên kia nó xây một cái khách sạn à, 4 sao khách sạn 4 sao phía bên kia với nhà hàng rồi bên kia cái đường lộ thì nó có rồi không mà nó chưa xây mấy kia lên nó đang nó dự định tương lai đây mà mình chưa biết chuyện nào nó xây thì thấy nó cũng đang xây à, nền lung la cho nên xây mấy cái đường đi vô á đó. đó thì bên đây là nhà nhà bên đây đang xây nhà cũng rất là nhiều nó kêu bán hàng đông là mua hết trơn rồi nha ở đây mua cũng khó lắm chỉ mua là mua khu khu trên nó đang expand thôi còn cái khu phía sau lưng của mình đang à, đang quay phim là nó nó nó, nó bán hết rồi Hồi xưa khi mình mới xuống ở nhà khu này nó bán khoảng chừng 200 rưỡi căn nên bây giờ đụng vô đến từ nửa triệu trở lên không à. Đó. Ok, quay xe sơ về thôi nha mọi người. How you doing man? Pretty good. Looking good here man. Yeah man. I thought in the future they're going to build some restaurant and another hotel up there. That's what I heard. Yeah, I think right over here. Over here, the hotel, right? Yeah, right here, the hotel, yeah. Publix. Yeah, they uh, they're going to build some kind of like a, a Marriott hotel. Is what I heard. I don't yeah. know. Yeah, man. That's gonna be nice. Yeah, nice, man. All right, man. It's like a hot spot for vacation now. yeah, man. I yeah. <laughs> live. Yeah. <laughs> okay. Talk to you later. ở ờ, coi gì cả nhà quay sơ sơ gì soi xem ờ, bữa nào có thời gian mình đi vô trong thì mình quay thêm cho mọi người xem bên đây nhà bên đây phải đây là nhà là người ta bán hết trơn rồi nha mọi người chỉ có ai có, ai có mua nhà thì chưa có mua nhà trên cái khu của anh ờ, anh Lâm thôi chứ khu này là bán hết rồi từ đây đi khu nhà anh Lâm khoảng mấy phút đồng hồ thôi à ngoài này nó xây đang xây public xin cái cái khách sạn bên à, phía bên kia đường là cái medical office In a quarter of a mile, left turn onto Curly Road. Curly Road, Wesley Chapel. Rồi mình à, tắt cái à, GPS, tại GPS nó nói chuyện ồn ào quá. Bên kia nó cũng xây nhà nhiều lắm mà cả nhà mà bên kia nhà nó bán bờ hổm Steven xem là cái à, nhà cũng sơ sơ cũng là nửa từ cự nửa triệu trở lên không á nha mình thấy bèo bèo cũng là bốn trăm rưỡi tới nửa triệu trở lên không à tại à, Wesley Chapel thì cái khu này khu à, này nó rất là hot nhà nó bán rất bán gì cho tâm tươi vậy á thì sau cái vụ bầu cử 2020 á thì bà con chàng à, chàng về à, Florida sống rất là nhiều tại vì cái à, cái quyền lợi của Florida là cái với tỷ anh chị nào mà có tiền làm trong ngành IT mà xin được việc với Florida mà cái cháo khoảng chừng 8 à, 90 ngàn thì cái giọt đây nha đừng nghĩ là 8 90 kia mình nhà làm hơn trăm ngàn qua đây 8 90 ngàn thì mình mất quyền lợi của mình mà thật sự ở nhà Florida với cái cái cái, cái mức sống Florida nó thấp hơn giống như dạng so so sánh như Cali đi thì cái Cali nó sẽ là nó có thể gấp đôi anh chị làm căn nhà mà six figure bên bên bên Cali mua căn nhà triệu mấy 2 triệu bên đây có năm sáu trăm ngàn mua được căn nhà mới với cái là cái tiền lương đó mình phải trừ ra cái tiền à, tiền state tax tại vì anh chị ở Florida không phải trả tiền state tax là cái đó cũng là 50 ngàn trong một năm mà phải không đó mấy anh chị nào làm lương cao có thể mười mấy hai chục ngàn tính cái tiền kia cộng lại cái số lương của mình là cũng six figure rồi đó cái tám chín chục ngàn là cứ green đi bên đây sống thoải mái lắm đừng có lo thì mọi người mà cứ so sánh cái ô tôi làm bên kia tới trăm mấy ngàn rồi về đây làm có tám chín chục mà nó không có đủ thấy cái lương mình nó xuống thật sự không có xuống đâu cái mức sống nó thấp hơn giờ tính sơ sơ đây cái tiền mà tiền xăng đi hiện tại tiền xăng regular ở à, Florida là à, đồng ba ba đồng bốn mươi bảy cent ba đồng à, tiền, ba đồng ba bảy cent đó mình tính cái kali bây giờ nhiêu 6 đồng mấy 7 đồng nhầm chỗ khi tới 8 đồng tiếp tục là mình sẽ chạy đi thẳng qua bên uh, Whiting Ridge rồi vừa Whiting Ridge xong thì mình sẽ chạy xuống uh, à, khi River Edge thì ngang River Edge cũng uh, đi có Dior Hortons là khu Summerstone hồi xưa mình sẽ mình có làm cái video lâu lắm rồi không? A long time ago, like over a year and a half ok mọi người hãy theo chân mình à, tiếp tục chạy qua bên qua à, đường okay. nha dạ, dạ, rồi. Dạ. Rồi. cả nhà ơi hiện tại mình à, đã tới River Edge mình đang quay cái nhà của con nhỏ em để cho mọi người xem nha thì cái khu này uh, xưa Steven có có quay sơ sơ uh, video khi mà họ mới bắt đầu uh, xây thì uh, gần cả năm mà mình mới trở lại đây nên có rất là nhiều nhà mà mình chạy qua đây hiện tại bữa nay là mình quay sơ sơ nhà của con nhỏ em cho mọi người xem họ xây cái nhà như thế nào còn ờ, à, khu này là khu uh, River Edge của uh, Taylor Morrison Taylor Morrison nghe mình không có quay vô model home nữa nghe, Tại cái model home mình đã xem nhiều lần rồi Thì mọi người muốn xem, xem cái model home thì quay lại cái video cũ của uh, gần uh, gần năm trước là almost a year ago So you have to go back to one of those video to see them So cái đường nhà này là cái đường Minder Court cái nhà của nhỏ em nó đang xây next to the model home next to the model home is this one cái nhà 50 uh, à, mấy 50 mấy là cái này ra this one ok như là 53, 52 ok cả nhà ơi hôm nay mình đang tới cái uh, cái nhà của con nhỏ em mới đang xây khu này Taylor Morrison của uh, River Edge ok right here Nguyễn 53 53 để mình xây cái nhà này mấy nhà bên đây họ xây xong rồi nè họ mới bút lên rồi nè đó cái nhà này nhà con nhỏ em nè so big để mình đi vô xong mình quay sơ sơ cho mọi người xem cái căn nhà này sao theo mình thấy thì cái nhà này nó có hai lầu Đó. trong này nó có hai garage một chỗ đầu xe bên hông này với chỗ đầu xe bên đây ba chỗ đầu xe còn điện đồ ngộ à, ngổn ngang lum la chơi này là một phòng ngủ cực là do cái này là cái kitchen kitchen này vô trong cái à, này nó có cái phòng ngủ nhỏ nhỏ này nữa nè một ngủ hai phòng ngủ hai phòng ngủ hình như hai cái phòng này nó đi à, đi qua được luôn hai cái phòng này đi luôn tuần luôn chỗ này là nhà bếp phòng chơi bên đây là cái master bên kia là hai phòng ngủ bên đây cái master nè cái master bedroom nè master bedroom nó có ba cửa cửa bên này với ba cửa bên này ba cửa sổ phía sau là một cái hồ À, cái bathroom mới lên tường xong rồi lên cái frame bao phòng ngủ phòng ngủ nó bốn ngủ bốn phòng ngủ đây phòng ngủ đó là năm phòng ngủ này lên lầu bên lầu không biết có phòng ngủ nào nữa thôi bên lầu là cái phòng chơi phòng chơi mà có thể phòng ngủ rồi trong này nó có bathroom luôn nè nó có cái bathroom bên đây bên kia à, shower nhìn dưới là cái giếng trời này. cái này à, chắc cái bao cani đứng ngoài nhìn để chơi thôi con mẹ chơi. thì cái nhà này nó xây xong nó cũng giống giống nhà bên đó á không biết cái gì ta nhìn cái này gì cũng không biết cái gì luôn cái này lạ quá trên lầu là phòng ngủ phòng chơi phòng ngủ cũng được phòng chơi cũng được mà nó có bathroom riêng luôn này cái office tính ra năm phòng ngủ như cái office này này nó chạy điện chị mới chạy ga chưa chạy điện nữa chạy ga chưa điện Đây, cái cửa ran nhà này ngộ nó vô nó có cái giếng trời đây nè nha trống lỏng à Hughes house. đi xây xong thì cũng giống giống như cái nhà cán bên nhà cán bên nó xong rồi còn làm cái à, cho quay nữa nó về vô rồi đi vô trong cái nhà thử coi nhà này cũng đang làm dở dang gần xong rồi Ô, nhà này, nhà này hơi khác một tí Ồ, nhà này nó làm trong này rộng ghê hùng nên vậy các bạn coi phía sau nè rộng thênh thang luôn mình làm cái cái patio nữa làm trên này kia mà khủng khiếp luôn giống như nhà trắng vậy lần like quay white kitchen nhà này này cũng làm bằng à, thai roof luôn nha à, mọi người các nhà tất cả các nhà là họ xây hay làm mái ngói dạng cái mái ngói cái dạng kiểu Việt Nam á mái ngói à, Thái á thai roof nó có loại cái cong cong với cái loại dẹp bên kia này nó xây cái loại ngói dẹp miếng là, là nguyên một miếng uh, miếng gạch luôn á cứng lắm đi chảnh thoải mái luôn để mình vô trong này mình dư thên rồi chứ nhà này người ta ở lái vô khu này à, mình cũng cẩn thận lái một tí lặng hoàng là bị à, bị dính đinh vậy chị chơi dạ yeah. có người, nhà có nhiều người về vô này model home thấy chưa anh chị và các bạn xem thấy cái để cái chữ bản à, Taylor Morrison không ok vậy cả nhà này à, quay sơ sơ cho mọi người à, xem cái đây là cái cổng à, ra của River S này hai bên này nó có giữa cây cổ thụ lớn lắm bên kia đường của mình á uh, on the other side là cái khu uh, Summerstone Summerstone bên kia đường các bạn có thấy cái nhà bên kia Summerstone không hồi xưa là Steven mới đầu quay phim là cái khu này cái nhà nó trống lộng đất trống lộng là có mấy căn nhà thôi mà bây giờ hiện tại là nó nó nhà này kín mít hết trơn nha thấy chưa stone Whiting Ridge thì trên cũng cùng con đường này thôi vài phút tới rồi bên kia bên tay phải thôi mình chạy tới Whiting Ridge cho mọi người xem cái khu uh, hai cái nhà Whiting Ridge của người bạn ở New York xuống đây quay uh, xây á thì uh, mình quay cho đó cho mọi người xem con đường này nó nó nó mới mở ra rất là rộng cho chạy 55 mà bà con tại toàn là 70 không à ok bên tay phải của mình là Whiting Ridge để mình vô Whiting Ridge mình quay cái căn nhà Whiting Ridge cho mọi người xem cái Whiting Ridge luôn ok Whiting Ridge cái khu Whiting Ridge này hồi xưa nó chỉ mở khu ngoài này thôi bây giờ hiện tại nó mới mua mảnh đất phía phía sau của à, phía sau của cái à, khu nhà này á, là nó xây theo dự trù là xây thêm gần 1.000 căn nữa thì à, giá nhà như là Steven nghe nói là hồi xưa là bắt đầu từ 300 mà bây giờ là từ ít nhất từ 400 500 trở lên không à starting là at least like 450 to 500,000 dollar higher đó khu này là Whiting Ridge nè cảnh vô là Whiting Ridge nè khi mình vô cổng phía bên tay trái á, là cái model homes mình chạy vô cái khu ờ, khu này mình chạy rất là cẩn thận nha mọi người tại construction này ở đưa ờ, chạy vô đây quay phim nó ưa dễ dễ bị uh, dính dính đinh lắm ok mình phải vượt trái ở đây có người ta ở là nó cũng clean up mấy cái nails phải không chứ à, hồi xưa là chạy vô là ga là dính ga là dính nè tại construction nó làm nó ơi dễ bị gớt đinh á mình chạy vô mình lúng đinh cái rồi thú quất. giờ đây bị dính đạn hoài Logans chạy uh, à, khu nào ta nhà này class bảy mươi mấy bảy mươi à, bảy bên tám gì á bảy tám hả nó chỉ bảy tám em lên gạch là dở dang lùm lá cho em này em qua đây mình quay căn nhà này cho mọi người xem nha ba bốn hai ba bảy bảy mươi tám ok đây bờ mấy nhà này bỏm nó mới lên cái sườn mà giờ lên nguyên cái dàn gạch này với cái à, lầu rồi nè căn nhà này bà hỏi mình chỉ vô đây Wow Tính nhanh nhé Lên còn à Nhà khu này là Nhà này là nhà Model Edison xem phía sau này đó Hadi xem đừng nói xe dính đinh chân của mình đi là lạng quạng là bị ăn đinh như chơi cái này nó luyện còn là đinh không à, đi lặng quạng đinh dính đinh nhà nó làm nhiều quá không biết chừng nào mới xong nóng quá giờ chạy qua nhà con Thi Phương tí giờ mình tới đây mình du thơ lại đi Rosewood Meadow Lane anh chị mình có mua nhà nhớ cái tránh cái căn nhà mà ngay coi cái à, cái dead end của con đường rồi nha giống cái nhà giống như cái nhà này nè không không có à, phong thủy là không nên là mua ở nhà này vì sao lỡ mà nó chạy à, tụi dân chơi nó chạy xịn xịn tối nó quất sẵn vô nhà mình cái là xong hàng luôn giờ mình chạy qua 71 Cường ơi Hôm nay anh chạy qua xem ở nhà em nữa nha 3329 Số uh, à, 7 nút Nhà này 7 nút Model Landing Để vô xem thì ai sẽ đầu rồi Các lót gạch lung la cho mọi người sơ phớt xong hết trơn mình chưa có lót gạch xong đang lót giống khá là đẹp cắt những cái quăng đầy về đây nha Hey brother. Hey brother. How you doing? Good. Put the paper up. Yes. phía sau này nó đang lót gạch uh, paver paver paver nhà này nó có hai cái máy lạnh nha cả nhà hai cái AC này T-Rain đây là cái master à, là Cla này closet closet là cái bathroom Ồ, oh, lót gạch từ trên dưới hay á. Very good option. cái closet đây cái bedroom nữa ngoài này lót paver đang lót paver phía sau mới làm xong trước nhớ extend cái driveway ra tới cái mí tường này nha Phương làm gì nó rộng hơn đậu xe nó dễ hơn hai bên luôn ra tới cái mí tường luôn Cường nhớ xin phép à, xin phép sau này expand cái driveway ra khỏi mỹ tường nữa bà hổm làm luôn nó có 900 rồi sao chưa làm luôn nghe nói bà hổm là như cái đó là 900 khoảng ngàn mốt gì á nó expand ra cái driveway có à, nó, nó làm cái driveway tới mỹ tường nó rộng hơn sau này mình đậu xe nó dễ ok cả nhà video này đến đây hết nha thì uh, Steven đi sáng giờ nóng quá vậy chạy sơ sơ về nhà để uh, hy vọng là tối nay có thời gian upload để uh, cho mọi người xem cái video này Cái gì uh, hẹn gặp lại ở video khác nha bye bye mọi người cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Steven nha bye bye nắng quá à về về về nhà đi trên xe cũng mua đồ đầy cho nhà còn việc làm nhiều quá không cũng đang sửa, sửa sang cái nhà kia nhà kia mình cũng uh, cái nhà của Steven bên kia cũng mới vừa họ làm mà không cái uh, họ kêu người ta làm cái stucco cầu lại ấy cái xi măng ngày xưa nhà đã mua cũng mười mấy tuổi rồi vậy đó nước nó lộng vô cái xe stucco nó vụt ra giờ à, mướn người ta làm lại giờ mình phải về mua về mình sơn primer lên với mình sơn cái giấy tường lại cho nó đẹp đẽ trước khi có cho mướn có việc làm làm tiếp tháng nay nhà nó làm cũng hơi chậm mà tại vì cái building material nó không đủ á thì nó làm cũng hơi lâu hồi xưa thì à, đồ nó đủ và nó mua từ bên tàu nó ship qua nó làm nhanh lắm bây giờ vật liệu nó thiếu lung la cho cái gì nó order nó làm xây nhà nó hơi lâu hồi xưa là 7 tháng xong bây giờ tháng năm mấy chị xong nữa